Rồi, đi vô. Đi vô anh ơi. 1 phút 10 giây. Nha. Vô. 1 phút mười giây. Có gì đó chị đại. chị đại vô à. <laughs> Ừ, ừ, ừ, rồi. Vô tám mình ạ. Tới này có mọi ờ, tem vội da thì mưa ớn thôi, còn lại đánh được hết. Tem vội da mình ăn hoài mà rồi cố gắng cứ dạy em khắc phục. Rồi, chuẩn bị vô. À, chuẩn bị nha. Là tập trung nha. 40 giây. Mất tập trung là thua một trận ngủ quá đánh mà có trận này trận kia rút kinh nghiệm chứ đâu phải đánh hoài đâu cứ tập trung thắng 30 giây <clears throat> mười lăm giây tù đầu đó vậy chiếm đó mà. 10 giây <coughs> gặp ai lại trận đầu tiên gặp rồi ôi đem món đem cú tìm cùi ok đánh được bắn bắn con con lốt để bắn con thiên nhân nhỏ máu nhỏ máu con gai, nhỏ máu con gai rồi bắt đầu này rồi này đánh nhanh không rồi ok thôi đợi tiếp thôi tiếp tục đợi trận sau như nào soi đồ ít đồ cao thủ trong này anh em xem sơ qua đây à, cho đến giờ phút này thì khải soi sẽ đồ của con nghe mi john lee cho anh em xem hiện tại à, bên này thắng 21 thu một nè nửa trận đường rồi. đây 80 phút nha 80 phút không vô nha ok ok anh nghe mi này được của tôi thì cấp hơi thấp mà nè hạng 310 thôi sách vỡ chưa mất luôn nói chung vạch này cờ lo á nên là vào đánh cho có thôi này mà đó sẽ đồ sẽ được cũ không như tôi nói chuyển sang rồi phi trần cũng vậy thôi phi trần cũng con năm độc mà cấp thấp chắc chín đi hết rồi này, này thôi con năm độc cùi rồi cùi bắp <laughs> đó đó. rồi để đánh soi cái đồ cao thủ rồi đào này xem <clears throat> tháng 21 mua một tỷ lệ ông khá là cao cố lên sấy gieo gieo đường môn thì hôm nay là bọn mình anh với cái đội cua gấp này bọn mình anh được anh hai lần rồi thì không biết gặp nữa như thế nào đội này là đội võ gia đội của thiếu lâm đao võ da, sấy xèo dèo và bảo chân nghiêm mi bảo chân đường môn này là kỹ năng uh, chết ít uh, bảo vũ là ho 25 cấp hơn hai cấp bên này mặt nạ tương tự mặt nạ đây thì 7 ngày nữa 7 ngày cao thủ võ gia đây cái long đao top 7 <clears throat> đó 80 chọn 80 chọn phun kháng họ để tiền bạc kháng kháng cả kháng cả đa số kháng cả khá là nhiều ngày mười bảy trăm như con game mi bảo chân này nó đi theo hướng ờ, anh tùng biết hướng gì không anh tùng nó không có đam nha nó chỉ đi hướng uh, vừa búp vừa đam sơ sơ thôi đó không có, nó không có đam bao nhiêu đó vì nhìn vào thì dưới chân nó có khá tất cả này nè có dòng sen khá tất cả này thì nghe mi vào chân này khải dự đoán là chắc là nghe mi uh, búp khá tất cả không biết bao nhiêu điểm nhưng mà gọi là 50 50 nửa búp nửa đam đó nhìn lá này nó dòng nguyễn khán giả dưới chân không đó đúng mức độ đau đây là đội của thiên đới chị đại đây, hôm trước là Team chính thua đội này một lần nhưng mà cho đến bây giờ chưa gặp lại lần nào em ơi tại vì đội này không đánh nữa không đánh nữa nên là chưa gặp lại lần nào Đây là đường môn thiên Đế chị đại hôm trước thua một trận vì quá sai lầm nên là giờ muốn làm lại mà vẫn chưa gặp lại được vẫn chưa gặp lại tại vì không đánh nên không thể gặp con này thì được một cái ấn tín uh, ờ, bao dấu một cấp là skin uh, bao dấu là ho lên cấp 24 hơn được một kỹ này mười lăm Đợt này thì chưa thua rồi này, chưa thua trận nào. Với tỷ lệ khá cao thì hiện tại cũng vẫn đang muốn gặp lại một lần nữa đánh như thế nào cũng như là cố gắng khắc phục mà chưa gặp được tại vì không đánh lấy gì mà gặp không đánh là cái đội ờ, đội chính của anh Tùng đã lên top 1 đó à, đội chính tùng lên top 1 khá là sớm ừ. tỷ lệ top 1 đang nằm với ờ, giá khoảng 90 trăm rồi chỉ cần à, thắng được à, thiên đế chỉ đài một trận thì tỷ lệ sẽ thành 100 phần trăm thì vì tầm này không còn có đội nào đi nữa còn số cao thủ mà cơ hội thì khả thái cũng, hiếm rồi sau qua top 1 đến top 10 đó, top 3 đánh cái này 48 trận nên là không thể đánh một hai ngày mà biết được kết quả đâu nè ít nhất phải đánh hết trận đấu 48 trận thì mới biết được như thế nào ra sao chứ hình xui có thể gặp hoài một đội đó gặp hoài từ đầu đến cuối thì đâm ra gọi là quá đen nếu thua hoài thì gọi là quá đen đó, này thua khá nhiều <clears throat> đó cái này đang đội đang nói hàng 28 này mong sao là có thể gặp lại đội này một lần nữa nghe mi năm đọc đường môn giống như bên này nhưng mà cái bên này thì ờ, toàn cùi đó là cũng chủ yếu đồ cũng hơn một xíu mà đồ bên này thì uh, ờ, của này thì cấp thấp hơn chắc chắn là cấp thấp hơn tại vì tầm này tem 2 rồi không phải như tem 1 tem 1 là cấp cao mà hôm trước tem 1 là thua hơi nhỏ rồi rồi tiếp theo trận tiếp theo rồi tập trung này hôm nay có thiên đới dịch đại độ mình thắng một trận rồi vừa thua một trận rồi chưa chưa phục thù được chưa thua được trận nào cố gắng gặp mới được <laughs> chưa phục thù được trận nào mà rồi ok tối hôm nay thiên đới dịch đại có tham gia cho rồi anh em xem phục thù được hai trận ở trong ờ, xong tuyển sát thủ à, đúng rồi trong trong trong tuyển thủ anh em mình thắng đấy còn ngồi này thì sự chưa phục thù được con này thua một trận đến giờ trận này là trận điều môn đánh về phải được kéo này rồi 30 giây phi trần có gắng quanh bùa kháng băng cho em là ok hết tại vì cũng nghe mi cũng không có kháng băng luôn okay, okay. ừ làm làm cố gắng di chuyển 3 giờ 6 giờ đừng chạy quá cao quá cao năm động kéo bắt độc chết đấy dồn đâm đường môn trước đấy quanh cái buồn đó là đường môn nó banh trên tùng mà ok ok Bữa anh trận chưa của anh bùa Rồi lại này Bắt đầu Rồi không gặp luôn Ok Hay gặp cái đội này quá Cái đội hùng bá này <laughs> Nó học về hùng bé Cái đội uh, lúc đi VIP uh, Ừ ngon rồi à, Ok cố gắng trận sâu Không phải gặp rồi <laughs> Rồi cho tinh thần à, lý thuyết là như vậy thôi Để thực hành cố gắng thôi nè à, à thắng 22 thua 1 à ô đợi trận khác chón chón hay là đại quỳ đánh không được đúng rồi tám mươi chón phun thắng lôi mà anh đánh sao được <coughs> tám mươi chón phun thắng lôi vì vì vì vì vì, mình có thân có phun thắng lôi mình không sợ phun phun thắng lôi mình có thân hòa nên không đánh đánh vô đánh rồi vô, đánh, anh anh đại thân cứ đứng ở tương dương đông đi đợi em xong chuyện này em ra em giao lưu với anh ừ. Okay. tương dương đông đi ngày bên em <laughs> đi qua muốn đại sư quân chết đi là quýnh lại phượng phượng phượng phượng phượng phượng tương phượng phượng phượng tương bắc á đánh đi đi đi đâu phục hồi thể lực đâu à như à, phượng tương bắc ơi từng bác đánh tao đó phục hồi đâu có mà lo tao có bị chết đâu mà lo à ok không phải vô liền đấu đánh tính giờ thể lực thể lực đồ chứ còn đó là nó không có không có phục hồi thể lực à, không phục hồi gì đã đánh liên đấu là anh đánh mặt, đánh liên, liên đấu luôn nhưng liên đấu lúc mặt đầu sát anh nhớ đánh đúng đánh là đánh đánh đánh đại hội chứ cái đánh à, đánh à, đại hội à đánh đại hội đại hội đại hội vô phượng bác hả à? đó ok ok rồi đánh ok cứ ờ, ok ok rồi ở đồng tím mà tao tao chạy mà chạy chạy chạy giống chạy bộ với rù bu với đánh với đánh <laughs> ok đơn test thử ra đơn test ok chưa rồi phương bắt đi phượng bác ơi vô ờ, coi anh em ra xử anh đại huỳnh cái em ra số xưa em đánh em đọc không chứ đường môn thì mới chơi dạo gần đây cũng hơn hai năm nay từ cái đợt mà anh thạnh chơi đường môn khi nục tôn đầu mình tập tành quấn đường môn thử nhưng mình vẫn thích năm độc hơn solo năm độc vẫn đánh bá đạo hơn đường môn thì mới tập tành thôi cái đó nói thiệt cái đó phải mình rành mình chuyên đường môn gì đâu tập tành đường môn nhưng mà mình cảm giác đường môn nó có nhiều cái hay để mình học hỏi và mình trải nghiệm đó còn con năm độc thì sự đánh quá quá ngán rồi tại vì server nào cũng chơi năm độc server nào cũng chơi năm độc là nhiều lần cứ cuối ngày lánh ông đọc đi solo à? là để solo đánh lộn <laughs> giết người Ôi VK Đường môn từ giai đoạn S4 Đại Tung Sơn á đó. đó Bên đó tự nhiên thấy anh Thạch đồn chơi đường môn Anh em chơi đường môn hay quá Mình tập tầm mình chơi thử Lúc đó mua bằng đường môn chơi Sau này mình bán lại 10, hơn 10 triệu em nghĩ đó Đánh ngày nào trả, tốn trả tốn tống kim Hồi đó cũng vô lưu thích tống kim vậy Solo bao nhiêu đâu sau này mới học học hỏi thêm đường môn solo nó có cái hay sau này học hỏi đường môn xong ngán rồi đến con lôn đó dạo gần đây là cứ đánh con lôn có kim không hết nữa <laughs> mình học hết phái này đến phái khác nha đâu thế nào cho một phái hoài được xem like hoài người ta còn chán <laughs> rồi chuẩn bị 30 giây rồi 30 giây 30 giây nên là nhiều nhiều anh em xem like cứ bảo em solo ừ yếu ừ yếu thôi có nói đâu mình đâu phải mình nói mình giỏi <laughs> rồi vô 15 giây thua kiểu này tôi cũng là trận khác vấn đề đầu suy nghĩ cái gì giờ tiếp ạ nhìn màu cho chúng quen ừ. gặp nữa rồi vô nè quả dê năm giây thiên đới đại rút quả nó đới là rút quả đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đi cứ chặn chặn lê quê rồi ta rồi quả dê nè rồi tiếp tục nha tiếp tục nha xuống xuống nhẹ xuống giờ đứng nè phi trần có cắt cái buồn cái tính sau nha rồi, rồi, rồi, rồi máu nhồi máu nhồi máu gái nhồi máu gái nhồi máu gái đúng rồi rồi nhúc nha rồi rồi rồi rồi rất giả dê ha rồi anh còn muốn giải ra anh tôi muốn giải ra đi phi trần chạy phi trần chạy phi trần chạy phi trần chạy đi rồi rồi rồi rồi rồi rồi phi trần quanh gọi ra cái buộc ơi phi trần quanh gọi ra gọi ra cái buộc ơi rồi rồi rồi rồi rồi mình chết mẹ rồi thôi khải rồi à, đứng về giữa có coi như thua anh vẫn anh hai một má chẳng đó đánh mình bị kẹt thiệt quá mình bị chết phát cuối rồi má hết nửa đường máu vậy đâu đánh đầu hốn vãi sau đồng này đánh nó đầu vãi trường nó đánh em đầu gơ luôn cứ như là hôm nay nó không dồn năm năm đọc phía, phía chân nữa Ủa, nó dồn em ấy nó dồn dồn nó chịu ngoài đường đấy nó dồn em đủ bục phát em thấy em nhồi máu rồi em bị như ừ, thì bị lúc ừ thì thì em phải chạy mà em chạy mà em hết đường máu là nhiều rồi bữa nay à, nó nó, nó à. khôn rồi con cái con thấy gì nhiều nó không em đánh nữa nó chạy ừ, chiều nào nó không đánh nữa đường đường con nó mà đánh nữa em cũng chạy qua 3 giờ đụng xanh quá đóng phát chất luôn à đầu gơ thiệt à, đi mua đồ ăn cho con đi thôi đã à, đi ra hỏi không được đâu vô hôm nay là thu lại giỏi gia à, ờ, tỷ lệ một hai vẫn đang kiều chưa vô anh này đến như đại hình chặn rồi ơi